Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Những câu đố vui về địa danh Việt Nam có đáp án. Câu đố số 1. Một thành phố biển, tên gọi có răng. Đố hữu, đố bằng, biết chăng đáp nhanh. Đáp án, Nha Trang. Câu đố số 2. Tên chỉ một tiếng, đố ai nhanh miệng. Thành phố tên gì? mau đáp liền đi. Ghi tên kim bản. Đáp án, đó là thành phố Vinh và thành phố Huế. Câu đố số 3. Tên nghe nửa ruộng nửa rừng. Đố ai ai trải ai từng đáp đi. Đó là tỉnh gì? Đáp án, tỉnh Lâm Đồng Câu đố số 4 4 bình trước, 4 bình sau Nhanh tìm 8 tỉnh kể mau khen tài Đáp án, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bình Thuận Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình Câu đố số 5 Đố chơi, đố chọc Vừa học vừa vui Ai biết giúp tôi kể tôi ba tỉnh, có ba con vật hiện ra. Đáp án, Sóc Trăng, Đồng Nai, Sơn La. Câu đố số 6, tỉnh gì không thấp? Đáp án, tỉnh Cao Bằng. Câu đố số 7, tỉnh gì không sâu? Đáp án, Bắc Cạn Câu đố số 8 Tính gì không chậm, đắc mau khen tài Đáp án, tỉnh Cà Mau Câu đố số 9 Tên Giang mà chẳng phải sông Đây tên năm tỉnh, ai thông đáp liền Em ngoan thi với bạn Hiền Đáp nhanh đáp đúng, ưu tiên thưởng quà Đáp án Hà Giang, Bắc Giang, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang. Câu đố số 10. Nước nào hình thể cong cong, giống như chữ S, biển đông xanh màu, từ Nam Quan đến Cà Mau, quê hương một dải không đâu đẹp bằng. Bạn ơi có biết hay chăng, một miền đất nước đố rằng, nước chi? Đáp án, Việt Nam. Câu đố số 11 Sông nào sóng nước hữu tình Ngát thơm xứ Huế thần kinh mơ màng Đáp án, sông Hương Câu đố số 12 Sông nào cọc nhọn gian hàng hai ven đuổi bọn tham tàn Bắc Vương Ngô quyền rồi hưng đạo vương Quân tàu hết dám coi thường dân Nam Đáp án, sông Bạch Đằng. Câu đố số 13. Sông nào chảy xuống Nam phần, đổ ra chính nhánh cửa sông như rồng, phun nước vào đến biển Đông, phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh. Đáp án, sông Cửu Long. Câu đố số 14. Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Yêu em anh cũng muốn vô. Sở Trung Mô, với phá mô. Bạn à, Đáp án, Trung Nhà Hồ và Phá Tam Giang Câu đố số 15 Sông nào chảy ở trên trời Ngàn sao hội tụ sáng soi đêm dài Đáp án, sông Ngân Hà Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.